lời bác năm xưa hôm nay vẫn âm vang càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan ý chí việt nam từng qua lửa thư vàng cả nước đồng lòng ta tiến tới vinh quang không tập trung đông người cổ trang vẫn nhớ đừng lời khoảng cách xưa từ quần khai báo kịp thời cùng bước vào trần cuối không chỉ thế mà thôi lâm quý vaccine toàn dân lập chiến công miễn dịch cộng đồng covid ăn diệt vong lời bác năm xưa hôm nay vẫn âm vang càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan ý chí việt nam từng qua lửa thư vàng cả nước đồng lòng đã tiến tới vinh quang không tập trung đông người cổ trang vẫn nhớ đừng lơi khoảng cách xứ không rời đưa quân khai bão kịp thời cùng bước vào trần cuối không chỉ thế mà thôi lâm quý xin toàn dân lập chiến công miễn dinh cộng đồng covid phát diệt vong lời bác năm xưa hôm nay vẫn âm vang càng gần thắng lời càng nhiều gian nan ý chí việt nam từng qua lửa thư vàng cả nước đồng lòng ta tiến tới vinh quang không tập trung đông người cổ trang vẫn nhớ đừng lời bằng cách dư không khai báo kịp thời cùng bước vào trần cuối không chỉ thế mà thôi lâm quý vaccine toàn dân lập chiến công miễn dịch cộng đồng covid bắt diệt vong cùng bước vào trần cuối thế mà thôi đầm quý vaccine toàn dân lập chiến công miễn dịch cộng đồng covid hát diệt vong đầm quý vaccine toàn dân lập chiến công miễn dịch cộng đồng